chí về à, vâng, à, à, Isa Biosalam Tăng Tông Chí Liên Ba Ông Đỗ Tâm Thịa កេមកបាតាបជាមកបណ្ឌីហជាអ្នកបណ្ឌីបាជាពួកសាំងប្រទីអតៃបាយហងតៃទីហូគេអលកោហងបោក្លងត្រយហទុបទុសាឡាម៉ាត់ហទុបទុរីស្គីបរៈគូគូតាយ៉ាអបឹងឆ្លាប់ថាតាន់កុំពីយវាតាន់ ตั้งตัวการทุกสร้างควายทั้งตีโมโลสเจมตือนดีและต้องเหียอาคิดทนสลัมต่อที่ว่าหาสลัมเซ็นเกอร์อ่นเดนแค่ก็ไม่ว่าตัวที่คนก็ một dòng vọng đường xa ờ, viết lời ờ, bài hát như lời ờ, muốn nói dành tặng cho bà con Baturanga có mặt đầy đủ trong buổi tiệc hôm nay và cũng mong rằng tất cả quý vị cùng tâm nghe trong với Isa à, qua bài hát này có được không cái gì ạ à? nhất là à, các cô các chị người trong trong áo dài trong thước tha trong à, áo dài trong thước tha à, và Isa xuống từng bàn để bắt tay đến toàn thể quý vị để à, chúng ta cần gần gũi hơn nhé cái gì nhé với nhạc phẩm lời hẹn dạ. ước xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Wow! Một chung phạt hoài đấy hãy đến đây với em học lời nhạc dấu yêu phía xa hãy đến đây với anh hoặc tình đồng say anh trao cho em dù nhìn trong xa xôi cách xa dù tình có phôi pha xót xa tình yêu sẽ không phải đời em tình nhận trao cho em suốt đời Hãy đến đây với em bằng lời em ước dấu yêu như ta hãy ôm đây với anh bằng tình đồng tay anh trao cho em ngày dài và đêm thâu sẽ qua đôi khi sẽ xua tan vì có anh tình yêu sẽ không phai đời em tình anh trao cho em suốt đời yeah, yeah. đến chân chúng để ta bên nhau vượt chặt vòng tay nói em biết à đến cùng không tìm đến đôi ta bên nhau đang đuối giấc mơ đến làm gì tìm đến vượt chặt vòng tay nói em biết à thật sẽ mãi tình yêu cho đời từ ngày ta bên đắm say sẽ mãi mãi tình yêu cho đời xa xôi cách xa dù tình có khôi pha xót xa tình yêu sẽ không phải đời em tình nhân cho đẹp suốt đời wow xuống dưới cùng với vậy nhá salam tập phía ông mình qua wow salam ạ tạm biệt salam ạ yeah. salam ạ chết chật chối tình hết đôi ta bên nhau đang núi giờ đến hàng xóm kịch hết kịch chặt vòng tay ai ân kiếp ta vẫn không tình hết đôi ta bên nhau đang núi giờ đến hàng xóm kịch hết kịch chặt vòng tay ai ân kiếp ta sẽ mai tình yêu cho họ đời trong đời lời hẹn khi dấu yêu yêu ta hãy đến đây với anh mà tình lòng say anh trao cho em dù kim trùng xa xôi cách xa dù tình có thương xa xa xa tình yêu sẽ khắc vai đời em tình anh ở đây em suốt đời Isa một chút Isa sẽ tặng hai cây tiếp nha <laughs> tiếp tục tiếp tục có như mà cái đó ờ không phải cái họ họ con thì con ai con đâu con thì con tổng à, chí tí anh thấy sai à, ông vũ anh à, như ba tan hấp bên cái isa pia tông tông tí à sam như ba hạt sa là cú à anh nhú un thầy bài hát mà Isa à, đã được à, quý vị có mặt ở đây à, cũng như Pantoranga ủng hộ cho Isa rất nhiều à, một chút nữa Isa sẽ hát bài hát đó cùng với quý vị thôi Isa dạy với các vị nhé

Amém. Okay. video bà à, lo cái isa à bên cái isa ôn ôn phật lơ hồi nãy à, isa thấy một người anh à, lên cùng với hai chị đẹp của chúng ta nhưng mà Isa cũng mong rằng sẽ có nhiều người ăn nữa cùng lên nhảy với những người đẹp của chúng ta cùng với Isa nghe cái gì nha quý vị có đồng ý không ạ và một chồng tay thật lòng nhiệt dành cho tất cả chúng ta nha quý vị nhé và sau đây xin mời quý vị thưởng thức bài nhạc phẩm đi xa sáng tác à, đoạt giải a tại à, liên hoan ca múa nhạc trong à, tại hà nội 2008 đã mang tên sa y đắc người con gái trăm xin mời quý vị cùng thưởng thức xin cảm ơn quý vị anh nhớ rằng những lời ca em vừa trao như những dòng sông những ruộng đồng đầy nắng gió Sao trên trời cao Xa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 the power cuộc đời xin mời các vị rất nhiều xin cảm ơn con thị quân Pablo và xin mời mc ạ à à, dành lại à, micro cho tất cả quý vị và sau khi quý vị quý vị giao lưu xong nếu còn lại thì sao sẽ hát tăng hai để tặng quý vị nữa xin mời quý vị và không quên chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị Banduranga của chúng ta một sức khỏe an khang thịnh vượng và vạn sự như ý Dạ vâng, một lần nữa xin à, thay mặt gia đình và những vị khách thân mến ở đây gửi lời cảm ơn à, tấm lòng của Isa có những ca khúc rất tuyệt vời gửi đến trong đại tiệc tăng gia ngày hôm nay à, một lần nữa xin chúc cho anh thật nhiều sức khỏe và có thật nhiều chương trình riêng cho mình và hát hay hơn nhiều để có những ca khúc mới dành tặng cho bà con của chúng ta và những vị khán giả yêu mến của anh và vâng, một lần nữa xin cảm ơn tiếng hát của anh rất nhiều và ngay bây giờ chương trình văn nghệ của